엄마니 엄마니까지 울라니다 엄마니까니다 엄마니까지 엄마니까 디자 어머니다 가니다 어머니 감지나리 어머니 가니다 어머니 cầu cho thế giới được hòa bình cầu cho nhân loại được an yên cầu cho nhà nhà được hạnh phúc cầu cho người người được ấm no walakashimonoka cứ nó có nó có si ổ là nó có chiêu lo nó thì おまにかしものからなって Bài Thánh Thơ thứ lắm. Hôm nay có tựa đề Trở lại chính trường Chính trường Đông Bắc Đáng màng sôi sụp Trung Quốc ngông cuồng đòi đánh Đài Loan Đài Loan chống trả quyết liệt phen này ai còn ai mất chứng tỏ này đây Đài Loan nước nhỏ ý chí kiên cường bởi người lãnh đạo có lòng thương dân ai cũng đồng lòng cùng chung giữ nước Đài Loan sẽ bước trên con đường dài thẫn thang rộng mở biển bờ tự do quốc đảo dành cho dân tộc nhỏ bé ý chí kiên cường là nên lịch sử Việt Nam cũng sẽ bước vào thử thách quyết chiến một hai giữ gìn đất nước bình an dân tộc thánh thần cứu giúp Việt Nam sẽ được an ổn yên bình sau cơn đại dịch nếu ai cũng biết tiếng yêu thượng đế sẽ qua nạn tai nghiệp của đất nước sẽ qua nhẹ nhàng bằng không lọc sàng chết bảy còn ba để cho hòa bình đến với người ngoan thánh thơ hôm nay tạm dừng ở đây